xin báo cáo với ờ, các uh, Quỳnh Linh và Cát Tường dạ. Tôi đến đây thích chương trình hay quá và vui quá Và cũng mình muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt uh, là kiếm cho một thêm một ba nữa <laughs> Rồi mời em ngồi Mời bạn Nam Rồi chúng ta hãy giới thiệu về nhau à em giới thiệu trước dạ em chào chị à, cát tường chào anh quyền linh chào quý vị khán giả chào bạn à, em tên là thanh mai năm nay em 24 tuổi hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em quê mình ở đâu dạ nói về quê hương thì nó hơi uh, dài dòng lên thôi à, ba em là người hà nam à, mẹ em là người hà tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở à, rạch giá kiên giang hiện em làm việc ở thành phố hồ chí minh <laughs> tự nhiên hà giang hà tĩnh mình tưởng đâu là ở hà nội tự nhiên sao xuống tới rạch giá kiên giang hai đầu nỗi nhớ dạ rồi mời bạn trai giới thiệu Em tên là Văn Minh Tuấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của à, thành phố Hồ Chí Minh. À, tên của em thì à, hợp lại chứ thứ nhất là văn là văn võ minh là thông minh còn tuấn là tuấn tú đó là kết hợp giữa ba cái đó là vào cái tên của em trời ơi dữ văn võ thông minh tuấn tú ủa mà đó là cái tên thôi rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không Nó cũng được tám mười đó chị tới tường à, vậy là quá tốt rồi dạ. tự tin quá tự tin tốt em kệ hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết <laughs> Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là năm thứ sáu ạ. À. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình à, à? Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì, thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đây ừ, phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ, từ tuần sau cũng được có gì đâu. Ờ ghê vậy. Sốc nha. Dạ. có muốn trả góp <laughs> à, như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được tuần sau cũng được dạ không đó hơi gấp mình làm không kịp à, em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu hôn nhân và gia đình có vợ thì phải lo cho vợ có con phải phải lo cho con dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch tới thì đi rất là nhiều chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch thứ hai nữa là tài xế có nhiều vợ nhiều người bạn gái thật sự ra khi mà lâm vào cái cái nghề của mình rồi mới biết được không bao, bao giờ như vậy trời cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê à. à, nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng à, tất nhiên là phải ở rồi tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi anh là con một thôi với một đứa em gái nữa như anh mà là con trai à con trai một đúng rồi chắc con cưng dữ lắm ha không có không có cưng gì lắm cũng vừa vừa thôi <laughs> nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy anh cho em hỏi mà em cho ưu tiên cho phụ nữ rồi giờ tới anh hỏi, hỏi đi anh thì rất là đơn giản không có gì phải hỏi hết ủa vậy là không muốn hỏi phải không không phải là không muốn hỏi nhưng mất mà câu hỏi đáng chịu bạn à, trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào nấu ăn thì em ờ, thua rồi em tìm phụ người phụ nữ biết nấu ăn dạ em thích nấu ăn không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được ừ vậy là được nói chung ăn là được rồi hỏi. thứ hai nữa lo cho gia đình à, dễ nhìn chút là được rồi dễ nhìn là dễ nhìn sao có nghĩa là không xấu mà không đẹp trung bình chung chung quá khó quá trắng cao từ phải từ một mét à, năm là được rồi ừ. bạn không thích điều gì người phụ nữ tám nhiều quá tại vì em cũng nói nhiều quá rồi đúng rồi em cũng sợ lắm <laughs> tám nữa thì hai đứa tám sáng đi không ngủ bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào dạ vui vẻ hòa đồng khéo léo trong cách cư xử với à, mọi người xung quanh bạn trai đó là con một nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không cũng không thành vấn đề miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được bạn không thích điểm gì ở người ờ, bạn trai nhậu nhẹt bê tha bỏ bê gia đình chắc không có đâu <laughs> này chắc bỏ dạ, chị. Đó. có nhậu không bạn dạ cũng có nói chung là xã giao là phải có nhưng mà ý là đúng chừng mực là thôi nhưng cái bỏ bê gia đình đó làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không dạ đúng rồi đôi khi ờ, ừ. một tháng thì ờ, đi suốt luôn có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố hồ chí minh rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ờ, ở nhà được tiếng hai tiếng đồng hồ đúng sau đó, rồi à, đi rồi đây cái này là hơi bị bỏ bê gia đình đó cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà dạ đúng rồi chị rất đúng cưng. không dạ trời có đúng đồng tiền rồi đó dạ, ha không giống giống chị á đúng rồi mấy người có bó đúng đồng tiền là đẹp ai cũng à. dễ thương đúng rồi dễ thương có tật xấu gì không dạ không em có tật xấu gì hết đó nhưng mà có phước điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút đừng ăn quấy này vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày người ta cũng nhớ nhung rồi tự nhiên không làm phiền là sao thì tới đó mới biết được chứ còn giờ em là cái có tính em là phải vậy chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung Ôi, tại chuyện đó, bây giờ em chưa có vợ em đâu có biết đâu thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào à, dạ. nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn chứ giặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao đừng có bụng bự đừng có bụng phại có gì đâu mà cười dữ vậy không có chị ừ hóp vô đâu có có dạ đúng rồi sao <laughs> được dạ anh, dạ anh Nguyễn Lanh. lanh lắm bên đây cũng lanh lắm hai người cùng lanh nhau làm gì không thích bụng phệ bụng bự bụng bự thì cũng được nhưng mà đừng có bự quá ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn à, bạn ở đây đi suốt như vậy em chỉ có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào đó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không dạ có tại vì em cũng hay tuổi thân lắm đi mà bỏ em là em hay khóc lắm thí dụ bây giờ lấy nhau về đó mình có chịu hy sinh ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề em có chịu hy sinh bỏ nghề không em là người rất là quan trọng gia đình nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ đó là quan điểm đó là cá dạ. tính nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau đi bỏ gia đình vậy bỏ con vậy cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình chắc em anh chẳng đã mà đàn ông mà hy sinh tí đâu có dạ. gì đâu chưa tưởng lúc đó lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn à. ủa rồi bạn có chịu ờ, lấy một người chồng mà ờ, ở nhà coi nội trợ bếp nút coi con để bạn đi làm không dạ không vậy chứ giờ sao ừ, nếu mà xếp giữa ờ, sự nghiệp gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp rồi em cũng chọn sự nghiệp vậy ai lo gia đình đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không dạ. chứ không ai bỏ công việc hết đúng không dạ chắc chắn rồi tốt hôm nay mình có đi với người thân không em dạ có mẹ với ngoại với bạn của em dạ chào cô chào quỳnh liên chào cát tường Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. À, cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ cái cái bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên đây à, ủng hộ cháu ngoại. Tôi là ông ngoại của à, cháu Mai. Dạ. nay được tham gia chương trình lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với à, lời chúc khỏe tới quyền linh và cát tường dạ. tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay dạ, dạ. trời ngoại minh mẫn quá Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay rất là tốt nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế mà phải nói là mãi câu lo công chuyện mãi lo làm ăn mãi lo giàn trải thành thử nó có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau với người ta nói Hậu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng cũng đến được với nhau ví dụ cái gặp vừa rồi dạ à, bởi vậy cho nên theo ý tôi á đừng nói người ta ế mà người ta buồn ngày xưa quen nhau đó yêu nhau đó ngoại có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này cái không? đó một lúc tôi sẽ nói đến à thế bây giờ là tôi thấy thế này này các bạn hôm nay rất là sướng dạ. ông tớ đàng hoàng bà nguyệt đàng hoàng dạ. được có cái hội trường hoành tráng thế này Chứ hồi xưa tụi tôi á đi ờ, chỗ này chỗ nọ nói năm câu ba điều gì đó rồi về mai mốt ờ, thì cứ cha mẹ bị đoán hàn đoán nhiệt đoán gần đoán xa nó cặp này có này nó yêu nhau kêu kêu người ta đến gả đi chứ bây giờ hôm nay chúng tôi rất các bạn rất là sướng Dạ. Và rất cảm ơn Quyền Linh và Ca Tường dạ. Làm cái chương trình rất là hữu ích Và tới đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn Cầu mong cái chương trình bàn hẹn hò hôm nay Sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau Bị mãi mãi bền vững dạ ừ. cảm ơn ngoại cảm ơn nhiều. ngoại chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha nếu mà dưới ờ, ngoại có bạn bè nào bằng ờ, trang lứa mình cũng ờ, <laughs> cũng chưa có cặp đôi nào đó ngoại kêu liên hệ với con với các tường nha xin báo cáo với uh, uh, quỳnh linh và các tường dạ tôi đến đây thích chương trình hay quá và vui quá và cũng muốn nhờ ông tơ bà nguyệt á, là kiếm cho một thêm một ba nữa <laughs> <laughs> ngoại nhiêu tuổi rồi 80 hả 80 rồi con sẽ kiếm cho ngoại nha khoảng 70 được không <laughs> cảm ơn ngoại rất nhiều này. bạn trai mình có đi với người thân ừ. không dạ có chị em ạ à. dạ em xin chào anh hương linh chào chị cát tường chào bạn em gái bên đây là rất là xinh nói chung là cũng hơi lanh nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị tại vì nó hơi hơi lì nó lì lắm <laughs> chưa chết rồi rồi bị bạn chị bị chị bắn bắn đứng rồi còn gì nữa Rồi. không em ở quê á không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ à. sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á thì mong muốn của nhà là muốn uh, con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với tuấn là sẽ thành nó cũng lớn tuổi rồi chị toàn nói nó là ế không à <laughs> nói như ngoại đừng nói ế <laughs> chưa có cơ hội rồi cảm ơn uh, các thành viên gia đình Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau Kéo màn Chào em Em chào anh wow, ờ, Quá là xinh đẹp Hơn hơn là mức mức anh tưởng Ủa à. anh tưởng tượng thì cỡ nào? Chờ, cỡ chị Cát Tường Ý nói là hơn á Rồi mình tính hàng hò sao đây đám cưới tới sao để mấy con tiền bạc tính sao tiền bạc thì chắc uh, vợ giữ còn con thì uh, nếu mà con chung thì chia sẻ nhau chứ không lẽ con riêng để con trai gái gì mấy đứa thì bàn luôn đi dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để ăn chuột cũng được nuôi nổi không anh trời dư sức con nếu mà nuôi nổi thì chia ví dụ như để ăn chuột thì chia năm đứa về ngoại năm đứa về nội trời gì giống như trời cái này là con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ anh à, không có đẻ em đẻ chưa chị bán trách nhiệm rồi chị nói đúng ghê luôn nói chung là anh, anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh đổi làm gì dạ thì về chung một mái nhà thôi hết thời gian để tay nút bấm đi bạn và chúng ta đưa ra quyết định quyết định thật với trái tim của mình nha bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng chứ tôi không thấy nói chơi như nãy giờ được nha nào chuẩn bị một 2 3 Hết thời Hết gian. thời gian. À, lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em Còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn Đúng ừ. Nói gì nói với bạn trai ạ à, Cho dù công việc thế nào đi nữa Thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình à, tôi mong rằng à, các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương mình bởi vì trai tài gái sắc mà người nào cũng à, dễ thương cả thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược ờ. relax dạ cảm ơn chị cảm, dạ rồi, vâng, cảm ơn chị mời các bạn này hình như mở đầu nó không suôn sẻ thành ra hai cặp hôm nay không đồng ý hẹn hò nhưng mà bây giờ biết làm sao bây giờ vậy thì... còn hơn là họ bấm nút hẹn hò nhưng mà ừ. họ không không thực sự muốn như vậy món quà này thế nào bây giờ ví dụ anh trao cho em đi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 mời bạn nam Mời bạn nữ giới thiệu về mình Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi à, Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Em dạy về tài chính Tài chính Dạ Quê mình ở đâu? Mình... Dạ, quê em ở Quảng Trị Rồi, Mời à, bạn Nam giới thiệu Em à, tên là Phương Đông, năm nay em 32 à, tuổi Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc ạ Bây giờ... nay sống thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ em sống ở thành phố Với ai? Dạ em sống với lại ba mẹ à, Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng Tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ trước đây em cũng có hỏi câu đó nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao cân nặng không phân biệt um, tuổi tác ngành nghề giới tính cho nên thì ai cũng có thể ế thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế cho nên là <laughs> hôm nay em có mặt ở đây mình giới thiệu một chút về năng lực của mình điểm mạnh điểm yếu dạ à, điểm mạnh của em là em lạc quan vui vẻ thích làm việc và em thích trải nghiệm sợ đoản thì là hội họa em vẽ rất là xấu à, còn à, nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình à, thất thường tức là có thể là à, sáng nắng chiều mưa bạn có mối tình nào chưa dạ nếu tính là mối tình thì em à, có một mối tình chia tay bao lâu rồi bạn dạ gần 2 năm rồi đó là cái uh, tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái còn bạn trai thì như thế nào điểm mạnh và điểm yếu của bạn tính của em thì rất là hòa đồng mà cũng uh, vui vẻ cũng thích uh, hài hước điểm yếu là gì có đôi khi thì cũng làm biếng ừ, làm biếng dạ. anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi <laughs> dạ nếu mà mối tình ờ, song phương á, thì chưa có chưa có luôn dạ. mối tình đơn phương thì đơn phương thì có hai mối tình đơn phương vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây dạ em cũng rất là dễ tính chủ yếu bạn ấy hiền là được hiền thôi hả đơn giản vậy thôi hả bạn dạ cái hiền là được có một số cái ờ, nhỏ nhặt khác nhưng mà không Ô, sao kể luôn Nói đi luôn đi xem thế nào à, dạ ví dụ như là thích nấu ăn ạ à, thích đi du lịch con người nên ờ, vui vẻ những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm em có hiền không dạ uh, mọi người nói em hiền em biết nấu ăn nấu ăn không em biết nấu ăn vậy là được rồi ảnh có nhiêu đó yêu cầu à vậy là bạn kha bạn thích mỗi người lý tưởng là người như thế nào thứ nhất là phải có chất đàn ông à... 32 tuổi chưa có bạn gái đó tôi không biết có đàn ông hay không <laughs> chút qua coi tôi biết được dạ à, hiếu thuận kiếm được tiền nhiều hơn vợ ừ. có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng rồi còn điều gì nữa không em thích những người đàn ông nhân hậu thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con bạn trai à, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào à, em thấy thì cái điều cuối cùng là là chắc rồi yêu trẻ con á hả dạ em thì rất là thích con nít và ừ. em cũng uh, dụ được con đít khá tốt dụ con gái được không dạ con đít thì con gái con trai em dụ được hết dụ con gái lớn được không <laughs> dụ đồ thì không ngồi đây anh <laughs> bây giờ à, thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về à, mình chút xíu đi bạn trai có gì ờ, cho nó sớm ờ, tụ lên xíu không dạ em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe không, không sao, sao không càng sao. mạnh càng tốt ở đây thích mạnh lắm Trời, trong đây phòng này kích động lắm vỗ tay quý vị <coughs> đứng lên nào rock hoàng quả vô nha em cười thứ tha gõ lên cánh cửa nhỏ đánh thức ước muốn từng ngủ quên gọi tên tôi thoát xa cơn mê này chênh vênh bờ đến sau bao gọi mời em kề vai tôi ngồi bên thềm bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam rô đê quay về ở đó có tôi với em này đây tiếng gọi rất quen Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu Hẹn ước ngày tháng em đêm Dạ xin hết Trời ơi trời Này rót không nổi rồi Này do rót nhưng mà rót mía Ăn nước Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôm lên xíu ơi Bạn kia làm bể quá Vậy dạ, thì em sẽ hát bài Em muốn sống bên anh trọn đời Rồi Em muốn sống bên anh trọn đời Như núi chiều phong đứng bên mặt trời để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi em muốn sống bên anh trọn đời như áng mây khát khao khát khao bầu trời bầu trời của em tình yêu của em mùa xuân ơi wow hay đấy cô gái nhất hát hơi phải là véo von véo rất à, ờ, vậy Ô, chào em chào Yên nha à, nghe giọng hát của em rất là hay rất là xinh đẹp giỏi nữa vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không dạ không không có đúng không dạ có yêu cầu có nhà cửa gì ở luôn không à có nhà tốt ạ à. được vậy là em trai yên tâm rồi ha bạn không thích điểm gì ở người đàn ông dạ em không thích đàn ông lười biếng phải biết chơi thể thao mẫu người lý tưởng của em là ai em dạ mc phan anh phan anh hả khó à đây chắc phan ngàn quá dạ. có chơi môn thể thao nào không anh dạ có à, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào dạ nhiều khi uh... không <laughs> không có ngày nào cũng táo em ờ, nói chung cũng biết chăm sóc bản thân cũng ờ, sạch sẽ chứ không có ở giờ cái lười biếng cái gì lười biếng là nhiều khi ờ, nằm anh ờ, ngủ cả ngày cứ ăn với ngủ không lâu lâu mới làm việc bây giờ nó có cái này nè bạn dạ. ở bên kia bạn bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy dạ. vậy thì ờ, mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó em muốn làm gì đó cho riêng em không em thì rất là thích làm kinh doanh ừ. cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt à, em thấy là có thể phát triển được giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty ừ, đó à, thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó kế bạn kinh doanh đó hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không dạ em đi với em trai với em dạ rồi chào hai em dạ em xin chào anh linh chào chị tường ạ à. chào, chào em ở đây ạ thì à, em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh Ừ. thì à, nhận xét về cái anh bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á, thì em không dám đánh giá nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và làm thú vị ừ. rồi cảm ơn em rồi cảm ơn em trai rồi, rồi. bạn trai có đi ai? với ai không dạ hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng ờ, học chung ờ, đại học từ năm 2002 đến giờ ừ. chơi với nhau rồi, rồi dạ, chào đâu chào ờ, hai em cô gái bên kia thế nào à, em chào anh linh chào chị cát tường à, với những gì bạn thể hiện ở đây á thì à, em có hai hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng và thứ hai là có chiều sâu à, còn về bạn em á à, tóm gọn lại một câu là đơn giản vui vẻ rồi cảm ơn thì bạn. nếu như mà hai bạn mà có cơ hội hai anh sẵn sàng à, làm à, cái nguồn cung cấp và thông tin à, rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em trời ơi có đồng minh có đồng minh thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt ta có hai phút hai phút bắt đầu thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng <laughs> em cảm ơn anh à, là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh ờ, muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm <laughs> sợ thời lượng chương trình chắc không đủ thì thôi ờ, em ờ, có hỏi hay đánh giá gì về anh em nói trước nha ở trong cuộc sống á anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không chắc con nít con nít <laughs> ngoài ra có gì nữa không bây giờ <laughs> cũng chưa nghĩ ra đối với anh á thì bạn gái à, và sau này là vợ thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái cái cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh à, anh thì theo quan niệm thế này bây giờ nếu mà em hỏi anh đó là bên vợ hay là bên mẹ mẹ là mẹ anh thì à, anh đó là à, có vợ thì bên vợ có mẹ thì bên mẹ có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng <laughs> dạ anh hỏi em <laughs> em hết rồi em là giáo viên dạ em là giáo viên giảng viên của đại học dạ vậy là em là thạc sĩ rồi dạ đúng rồi <laughs> thế thì em học cao anh anh bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích bạn yêu quý bạn ờ, nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ ờ, mất tự tin rồi dạ, rút lui không không không có lo sợ ừ, ờ, dòng mình phải nói thì đâu có gì lo sợ ừ mạnh mẽ lên dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em à về cái chuyện à, mà em nói à, lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á thì à, nói thật ra là về cái công việc hiện tại á thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt sau này là sẽ sẽ chăm lo cho gia đình bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không em cảm thấy anh là một người chân thành à, anh vui tính và dạ, anh à, là một con người đơn giản Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản à, Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn Hoặc là một người anh Hơn là một người à, bạn đồng hành Dạ <laughs> Cảm ơn em Rồi, hết thời gian Dạ Rồi, mời bạn đặt tay lên nút Chúng ta suy nghĩ cho kỹ Điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau Và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn bắt đầu một hai ba hết thời gian tôi ờ, rất là quý bạn khi mà tất cả những gì diễn ra bạn vẫn bấm nút có chứng kiến nói lên suy nghĩ của mình rất tốt dạ cảm ơn bạn gái thì à, cũng rất rõ rồi ha có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau chưa hợp với nhau chúng ta sẽ à, có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình bạn muốn hò ở câu lạc bộ chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau có thể có những tình yêu chéo và khán giả xem truyền hình ơi biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao hãy chọn cho mình một đối tượng một nửa trái tim quý vị nha đây xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax à, chúng ta sẽ là bạn với nhau Đúng biết rồi. đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống dạ. chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình dạ. dạ rồi chúc hai bạn sẽ thành